Trời, nước trong xanh đẹp quá nhỉ Đây thì nước lúc nào cũng vậy Xem hồ nó ghê giờ Mà hòn này chắc là cũng gần như không có người nhỉ Không, à, tí rồi em nè